quỳ xuống quỳ xuống quỳ quỳ xuống người đừng lắng nói một lời Chặt chuối đi Ôi mẹ ơi Để chuối của tôi Người ta đi mua về Ôi có mong buồn đâu Cổ Chú chuối gì Chuối gì Anh bị điên ở đây rồi chuối đây chuối một tôi. Anh bị điên là đây đâu phải chuối của anh. Đây chuối của tôi. Anh bị điên là đây đâu phải chuối của anh. Đây chuối của tôi. Anh bị điên là đây đâu phải chuối của anh. Ôi mẹ ơi. Đây chuối của tôi. Anh bị điên là đây đâu phải chuối của anh. Đây chuối của tôi. Anh bị điên ở đây đâu phải chuối của anh. Đây chuối của tôi. Anh bị điên ở đây đâu phải chuối của anh. Đây chuối của tôi. Anh bị điên ở đây đâu phải chuối của anh. tôi. Cút đi Em, em Quỳ xuống ở người kia Hòa Không nghe một mình